七万哦。 you rồi lăn lên này สมัย tao à, cập cảng thì nhờ nhà những à, người mua là chưa sẵn đấy à, chỉ việc à, đưa so vào thôi bạn so tràng còn to chưa ừ. này đi Ở chân này thẳng luôn nó Châu loan nó chân mình khó chân lâu mai rồi đúng không mai Còn đây là năm nghìn đó ngon thế rồi sọt tràng này bạn theo cân mà ai bạn theo cân được thì bạn theo ký một cân nên bằng một ký bằng tám chục nghìn một cân bằng mười lạng như vậy bằng một ký rồi ta trở lại thuyền này đi ra biển thôi còn uh, hai con ốc mông tây đây đây mình sẽ hôm sau mình sẽ làm một series về uh, làm cho ốc mông trong tay này nó chỉ thịt con mông cái móng tay của mình